chào quý vị và các bạn hôm nay theo lời yêu cầu của một số bạn xem kênh ờ, của mình đó có nhờ mình đi hỏi giá cái dòng xe SH Ý và những dòng ờ, xe SH Việt Nam mình đã qua sử dụng đó các bạn thì hôm nay mình đến cái cửa hàng ờ, xe gắn máy Sơn Niệm địa chỉ là số 19 21 đường Nguyễn Khuyến phường An Cư quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ thì ở đây mình thấy có nhiều dòng xe SH cái cửa hàng ở đây thì mình thấy lớn mình vào mình ờ, hỏi ờ, giá cho các bạn tham khảo nha thì ờ, giá đây là chỉ mang tính chất tham khảo thì nó cũng còn có thương lượng được chút đỉnh thì mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của cửa hàng mình sẽ đánh phần mô tả đó và trong clip mình cũng có đọc cái số điện thoại cửa hàng lên rồi các bạn xem clip thì các bạn có gì cứ liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng nha mình à, chỉ đi làm à, nhiệm vụ là xem giá hỏi giá cho các bạn thôi mình không có à, lợi ích hay là làm clip này để bán xe hay là để mà nhận được cái tiền từ mà chỗ chủ cửa hàng nữa hết nha các bạn hoàn toàn mình làm độc lập và miễn phí không có tính chất gì tới tiền bạc hết nha mong các bạn à, xem kênh thì à, có thích thì cũng ủng hộ để mình có tinh thần mình làm thêm những clip sau này nha rồi mời các bạn cùng xem clip Rồi chiếc clip này là nhiêu em? này là 40 triệu em. À. Biển Cần Thơ ha. Dạ biển Thú Cần Thơ rồi mình ở đây thì cũng ờ, khi mà coi xe trực tiếp thì cũng có thương lượng đỉnh coi xe trực tiếp thì thương lượng nó dễ hơn à rồi. để xem thái phải không dạ xe thái không rồi còn chiếc uh, ờ, SH này chưa SH này ờ, đời 2015 lăm này hiểu 40 46 triệu mấy cái dòng mình ở đây là là máy móc là khi mà em mua thu vô là còn riêng hết em mới thu à? bao rồi. máy nguyên chứ máy nguyên hết không yeah. có dạ. đụng chạm gì ha Đúng rồi. À. rồi hôm nay mình à, đi đến à, cửa hàng à, xe gắn máy à, sơn đẹp nữa các bạn mình hỏi giá một số dòng à, xe SH rồi cho các bạn tham khảo nha rồi con cái bên này là Đời mấy không? Ý đời 208 luôn. Ý đời 208. Con này chạy nhiều chưa? Này đi khoảng mười mấy hai chục ngàn. Đi ít vậy? Dạ. Con này à, giá sao em? Này 95 triệu anh. 95 triệu. Cây số đây hả? Số này chính xác không ta? Không thì nó chung chung thì tình trạng xe nó khoảng đi phải mười mấy ngàn. À bao sang tên không? À, sang tên này dễ mà. À. Này sang tên có mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn ừ. hả? Giấy tờ có sẵn ha. Dạ. do ở đây nó xe nó đậu sát quá, mình chỉ quay lướt lướt ở ngoài à, cho các bạn xem thôi nha. Thì có gì thì à, liên hệ với à, cửa hàng rồi cửa hàng mình có Zalo rồi chụp hình rồi liên tưởng phải không em? Dạ. Rồi. Số Zalo mình số mấy em? xin Zalo. Tôi xài Facebook Facebook là ở à, Facebook là gì ạ? Facebook Lê Minh Nhật à, Facebook Lê Minh Nhật các bạn có liên hệ cửa hàng của mình ở đây là đường Nguyễn Khuyến thành phố Cần Thơ con này là con 300 à, hả em không cái đó là SH Việt Nam luôn SH <coughs> Việt Nam mà SH 150 à, chứ con này thì nhiêu con này thì nó 88 à, triệu 88 triệu 88 triệu con này đời mấy em đời 27 đời 217 con này dắt eh, cũng chạy lướt hả chạy lướt đi mới mấy ngàn mới mấy ngàn ha đây thì à, mình sẽ đi à, vòng vòng mình hỏi một số à, cơ bản cho các bạn từ từ từ từ lướt lướt theo giá từng chiếc từng chiếc thì thôi nha chứ à, còn chi tiết quá thì không có à, quay được nha rồi con này em giới thiệu về dài à. ừ, cũng bánh hát Việt Nam trăm 150. này đời 23 23 23 23 giá bên này chắc cũng mềm hả thì 67 triệu 67 triệu con này ý luôn hả xe đó nhập ý đời 2011 mình có ờ, ý mà mới luôn không em xe mới đặt thì em muốn gắn lấy về à xe mới giờ hôm nay giá nhiêu sẵn ờ, em nói luôn chung chung thì khoảng 17 ngàn mấy chứ mấy nhưng mà không có báo giá chính xác được à 17 ngàn mấy tính theo giá đô phải không dạ. ừ. à, thời gian mình đặt khoảng bao lâu có em nó chịu ờ, nếu mà chốt giá thì sáng chiều là có sáng chiều là có à ừ, xe, em cho xe chở về liền con này nãy em nói nhiêu quên rồi ta cái đó một trăm trăm tám mươi lăm triệu trăm tám mươi lăm triệu ừ. rồi à, hai mười một hai mười một rồi còn con cái bên này à, Việt Nam Việt Nam mẫu ý Việt Nam mẫu ý ừ. đời mấy đời hai mười hai mười con này giá sao nó nó 120 triệu con này 120 triệu luôn các bạn toàn bộ đây là em rút về thơ hết với tài về dạ, thơ dạ, mấy xe này ở cần thơ chứ à toàn bộ là xe là về thơ hết nha các bạn đây thì à, mình à, lướt dài dài qua em giới thiệu à, từ chiếc luôn nè giờ chiếc này cái này là nhiêu trời với giá thôi thì đòi hang 10 rồi hai mười dạ. giá năm nay như này thì nó 155 triệu 155 triệu 155 còn này Ý hả? Dạ, xe Ý con này xe Việt Nam Việt Nam Nam mẫu Ý 125 con khối 125 con khối lên tem 150 hả? Dạ, dán tem 150 rồi. rồi, vậy con này giá sao? Con này nó 95 triệu 95 triệu cái còng mát đi còn ít quá ha yeah. Dạ. này bao tay cũng còn đẹp quá nè chung là xe này là nguyên zin hết mình không có dọn gì hết hả yeah. Dạ. à. Ờ. chúng có bát bung rồi lại giúp đỡ bát được thôi nha dạ. máy móc máy nguyên xe là đẹp mình nó thu vô ha yeah. rồi con này á ý hả mẹ thắt ý cũng đời hen rồi luôn Tý 2010 Cái mẫu này nó có ABS không ta? Không, chưa nhập đâu, ờ, mấy đời này đâu có ABS đâu ờ, Đời này chưa có ABS nè Này mấy em? Đây là 168 triệu 168 triệu Rồi con này ở SH Việt Nam ờ, Không, cũng xe nhập luôn xe nhập mà đời 2010 luôn Nhập 2010 luôn rồi con này sao? Con này thì nó 150 ờ, triệu. 150 triệu nè. 150. Rồi con đỏ. Con đỏ đời 212. Đỏ đời 212. Đây này nó 200 201 tàu số 201 hả? Dạ. 150 nhập ha. Dạ. Ý bên đây là con nó cũng đời 212 luôn. 212 luôn. Ý luôn hả? Cũng ý luôn. con này à, nhiêu anh 135 triệu 2, 235 235 triệu chứ con này nó nó nó, nó đẹp hơn con kế bên dạ. này nữa mà Việt Nam ha giá đất Việt Nam 125 125 đời mấy em này đời 27 đời 27 này 73 ờ, triệu 73 triệu để để lên cao để bán cái nha đây con này nó tắt à, Việt Nam 125 đời 2017 73 triệu rồi trắng nè em trắng cũng ờ, hết hết Việt Nam 125 luôn giá cũng vậy luôn hả ừ, giá nó cũng vậy nó cũng 73 cũng 73 triệu con này 20 à, con này 25 25 150 hay là 125 150 125 125 rồi giá sao em con này 62 triệu 62 triệu à, mấy dòng này có có, có dòng nào còn bảo hành gì không mấy, mấy dòng này mấy, mấy, đời này ờ, chung bảo hành thì cũng còn sổ chứ rồi mình mua cửa hàng mình bảo hành sao em chung thì có chục ờ, chặt thì cứ vậy là tụi em làm cho à. chung mấy xe này đời mới mà đâu có bị gì đâu có bị gì ha ừ. con này này ờ, Việt Nam luôn hả lên lên lên mặt Việt Nam ừ, Việt Nam 150 con này đời 27 luôn ha

bảy mấy triệu hả dạ 76 chiếc này 76 hả dạ 76 chiếc này nó ờ, ra này nó 27 nhưng mà nó chạy mới ba ngày mấy đăng ký qua 28 luôn à cái chiếc này nó mới cái kia cái kia là 73 ha dạ, đúng rồi rồi Ủa, cái này à, à cái mầm cái mầm sao thấy nó dày hơn chiếc bản ta trong thứ mà anh nó còn mà ừ. cái này cũng hai mười à, bảy luôn hai mười bảy luôn yeah này trăm mấy trăm hai mươi lăm trăm hai mươi lăm chiếc này như anh 75 ờ, triệu 75 triệu rồi còn hai chiếc nữa giới thiệu cho các bạn tham khảo luôn nha rồi chiếc này nhiêu em cái này thì nó 125 ABS nó 76 có ABS ha này có ABS này chắc chạy ít à dạ. nói đây à chạy mấy ngàn à đi ba ngàn mấy đi ba ngàn mấy à. Rồi. Ờ. nha các bạn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ để ờ, có thông tin ờ, thêm những cái dòng xe khác nữa ha ở đây em còn nhiều dòng xe nữa thì bữa nào có dịp thì à, làm thêm clip cho các bạn xem